Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Thì hôm nay mình có dịp về xã Xuân Tâm Huyện ờ, huyện ờ, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Để lắp đặt và chuyển giao công nghệ dàn máy cắt sinh pha cho anh Phương Bao gồm ờ, một con máy cắt F99 CMC của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam như trước màn hình các bạn đang thấy đây là con máy cắt F99 CMC Đấy, mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho anh Phương rồi Đấy, thì à, như con máy cắt CMC này thì mọi hệ thống hoạt động thì mình à, được à, vận hành trên à, cái màn hình ở đây và mình sẽ chọn kích thước và góc độ đều à, trên cái màn hình này và đầu máy nó sẽ độc tự di chuyển đến cái kích thước mình cần cắt và mình cũng đã thực hiện lắp đặt xong và tiếp theo là một con máy ép góc CMC cũng mang thương hiệu uh, ờ, Factor Đấy. đây là cũng là máy ép góc CMC là cũng uh, mọi hệ thống là mình điều chỉnh trên uh, cái màn hình ở đây và cái thông số nó sẽ lưu ở trong máy của mình và mình cũng đã thực hiện lắp đặt và hướng dẫn kỹ thuật của anh đã xong và tiếp theo là một con máy phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu Factor mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh một bộ dao sinh pha cho anh Phương rồi và tiếp theo là một con máy đột dập hơi 13 dao nhập khẩu mình cũng đã đánh số thứ tự và ghi từng chức năng dao cho anh Phương rồi để uh, sau anh Phương ờ, làm thì anh Phương sẽ nhìn vào cái đi số thứ tự và cái thông số dao sẽ dễ dàng thao tác và thuận tiện hơn và không thể thiếu là một con máy nén khí để cung cấp toàn bộ hệ thống hơi cho tất cả dàn máy ở đây và mình cũng đã thực hiện cùng ờ, với cơ sở của anh Phương và đã thực hiện làm một số bộ cửa mẫu như anh em đã thấy đây là mình cùng anh Phương làm một bộ cửa đi bốn cánh và một bộ cửa đi hai cánh và một uh, bộ cửa sổ mơ hai cánh và một uh, bộ cửa lùa đây là con máy cắt CNC F99 của ờ, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Đó. Thêm một cây nữa anh ơi, thêm một cây nữa, mới được ba cây thôi Đó dạ. Bằng Và mình cũng hôm nay có dịp về lắp đặt và bàn giao Toàn máy cắt Cho hoàn toàn tự động điều chỉnh trên ờ, màn hình bảng điều khiển uh, xin chào quý vị anh chị xem video Đấy. và hôm nay công ty Phát Tư đã bàn giao một dàn máy cắt sinh pha CMC Đấy. về cơ sở ờ, của anh Tâm ở Xuân Lộc Đồng Nai Đấy và đây là một con máy ép góc CMC và đang còn uh, tôi là bên uh, bộ phận kỹ thuật về về chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở của anh Tâm Đấy. và tôi đã uh, chuyển giao thành công và đây là kỹ thuật của anh uh, bên cơ sở của anh Tâm đang thực hiện vận hành con máy ép góc CMC của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam thì như anh em đã thấy thì đây là sản phẩm vừa đã được kỹ thuật của bên anh Tâm đấy, làm ra đấy và tôi đã hướng dẫn kỹ thuật xong đấy như anh em thấy thì ép góc đấy ép rất chi là chắc chắn đấy. chỉ có ờ, tôi đã thực hiện uh, lắp đặt và chuyển giao công nghệ và cũng đã đang thực hiện hướng dẫn cơ sở của anh Tâm làm ờ, một số bộ cửa mẫu đây là anh Tâm trụ sượng này đây. và đây là một con máy cắt máy ép góc CNC đang còn uh, thực hiện vận hành đây. máy chị uh, chọn thông số ở trên uh, bảng điều uh, trên cái màn hình này thì uh, hệ thống sẽ lưu thông số vào cho anh em thì sau anh em uh, làm uh, vận hành cửa những cái cửa cửa nhậu cửa đi hay là cửa sổ thì anh em chỉ cần chọn lại cái thông số mà bên kỹ thuật chúng tôi đã cài đặt sẵn và anh em sẽ tiến hành tiến hành ép là xong và đây là một con máy cắt CNC Đấy. anh em muốn làm cho mình ờ, những ờ, bộ cửa đẹp thì ờ, đến với cơ sở của anh Phương ở Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai còn anh em muốn sở hữu cho mình một dàn máy chất lượng như thế này thì anh em hãy đến với cơ sở hoặc công ty chúng tôi Công ty chúng tôi có hai cơ sở chính, một là ở bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở thứ hai gần Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.